cuốn theo những giai điệu yêu thích cùng bộ nhớ 32 ghi hay cập nhật những tin tức mới nhất cập nhật liên tục thông tin thời tiết hay khám phá những điều thú vị nhất từ bè bài chạm tay tàu cá tính cho màn hình chính Nokia N97 online xứng tầm đẳng cấp tặng gói GPRS miễn phí từ Mobifone khi mua Nokia N97